chào anh em nhé cái video này tôi ờ, tiếp tục giới thiệu cho anh em ờ, những cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang giúp cho anh em đi làm tay cái thì nó sẽ rất là hiệu quả Đấy, nó cho anh em nó bảy tám mươi phần trăm bảy tám mươi phần trăm khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu của bên tôi cung cấp cho anh em thì là nó nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, nó đi theo ý muốn của anh em và cái bộ hột đấy thì tỷ lệ nó lên bảo cho anh em khi anh em làm cái thì tất nhiên rồi Đấy, cái lên bảng thì nó rất cần cho anh em khi anh em đi lắc và thứ hai nữa là cái bộ hột đấy nó phải đi đều đấy, thì cái bộ hột này nói chung là anh em khoảng được 90 đến 95 phần trăm là cái bộ hột nó đi đều đấy, anh em cứ lắc bình thường thì là tỷ lệ nó đi rất là đều rồi đi còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu khi nào mà anh em lấy hột hay là anh em đặt mua hột thì là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy, chia sẻ cho anh em cái cách lắc và anh em áp dụng anh em đi uh, lắc tài xỉu ở tất cả những cái sân chơi thì nó dễ rất là hiệu quả nhé đấy thì ngày hôm nay tôi ờ, giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ hột tài xỉu nữa đấy thì ờ, ngày hôm nay giới thiệu thêm cho anh em một cái bộ hột mới đấy, cái bộ hột này thì ờ, anh em lắc rất là hiệu quả nhé cực kỳ là hiệu quả luôn cho anh em đấy nhất là hiệu quả này thứ hai nữa là anh em chống được nghe đấy, chống được nghe hoặc là anh em chống thầy thợ nghe một tài xỉu rất là hiệu quả nhé đấy, nó lắc cùng với cái đĩa đấy, đĩa một âm đấy, đĩa này gọi là đĩa một âm anh em nhé đấy, khi mà bộ hột rơi xuống ấy, là nó chỉ có một âm thôi đấy. thì cái bộ hột tài xỉu nhích này khi mà anh em sử dụng nó thì anh em đi lắc anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi là nó đã chuyển hột cho anh em rồi đấy còn cái cách giữ tài giữ xỉu của bộ nhích này thì anh em cũng phải là đến cơ sở hoặc là anh em đặt đơn hàng mua hàng thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy thì ờ, cũng không làm mất thời gian của anh em nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về tăng tích Đấy. tăng tích thì à, anh em đến sân chơi thì anh em có thể là thử nam châm này Đó. Đấy, thử nam châm rất là ok đúng không Đây, nam châm này trong nam châm trắng rất là mạnh đó nắp này đúng không Đấy, nắp nắp chén ok à, dọi đèn tôi sẽ dọi đèn cho anh em thấy nhá đó em thấy trong không đó. rất là trong luôn ok đó thì uh, nói chung là cái bộ hột bên tôi thì anh em đến thì anh em à, thử tăng tích sau cũng được nhưng mà tôi đảm bảo với anh em luôn là 100% là những cái bộ hột bên tôi cung cấp cho anh em đi lắc ấy, thì là nó 100% không tang Đấy. thứ hai nữa là 100% anh em lắc được Đấy, lắc được Đấy. thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu nhích này Đấy, anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi là nó đi rồi nhá Đấy, chỉ cần nhích nhẹ thôi nó là đi rồi ba bốn năm này nhích nhẹ thôi Đấy, số 124 đúng không Đấy, nhích nhẹ thôi Đấy, 236 Đấy, 332 Đấy, 345 đúng không anh em nó rất là hiệu quả luôn nhá cực kỳ hiệu quả cho anh em luôn mà cái đĩa lắc cái bộ hột tài xỉu nhích này thì nó lại là cái đĩa một âm nhá. Đấy, khi mà anh em lắc mạnh này anh em lắc mạnh nhá Đấy, đúng không nó chỉ có một âm duy nhất đấy âm tài âm xỉu như vậy đấy. ví dụ như là hai con nhất nhé hai con nhất này âm này chắc chắn là cái âm chuông rồi đúng không âm chuông thì là cái mặt nhất nó lên nhé cũng là một âm này đấy một âm nhưng mà lại có cả con lục đấy, con lục lục thì là cái âm rè đúng không đấy, âm rè thì là âm rè hay là âm chuông thì đối với cái đĩa này anh em không thể phân biệt được nhé đấy nó chống thầy thợ nghe hột tài xỉu luôn để cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu nó yên tâm nhé đấy thì uh, cái bộ hột này anh em chỉ cần nhích thôi đấy đây là cái bộ hột tài xỉu nhích mà anh em uh, nhích nhẹ là đi nhích nhẹ là đi đó đúng không đấy nhích nhẹ là đi đấy, tôi sẽ giữ được tôi sẽ giữ cho anh em bốn năm tiếng này đó đấy đấy đó đúng không chuyển đấy đúng không chuyển xỉu này đấy chuyển xỉu này chuyển tài này đấy chuyển tài anh em thấy nó hiệu quả rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì uh, cái bộ hột tài xỉu 20 20 này thì anh em đã theo dõi thì anh em cũng đã biết rồi đấy thì nó cũng uh, rất là đi đều đi rất là đều cho anh em nhé đi rất là đều và cách giữ tài giữ xỉu của nó thì anh em cũng uh, nên là đến cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em thì giữ tài giữ xỉu như nào thì tôi test cho anh em vài chén để cho anh em có thể biết được cái hiệu quả của nó nhé uh, ờ, đây tôi sóc ba chén này. xỉu đúng không giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này 334 này 113 này 122 này Đấy, 116 này Đấy, 136 này Tôi không thích xỉu nữa Giờ tôi thích lên tài Đấy lên tài này Đúng không Đấy lên tài xuống xỉu nó rất là đơn giản Xuống xỉu này Đấy xuống xỉu này Đúng không anh em Đấy thì đó đây là những cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang ở bên tôi nhá đấy nó hoàn toàn không tang thì anh em à, nào mà muốn sở hữu hay là muốn à, tìm cho mình à, cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em thì anh em cứ gọi cho điện cho tôi qua hai cái đối, à, qua số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy, thì anh em đến cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu và cái cách lắc của bộ hột tài xỉu nhích và bộ hột tài xỉu 2020 đấy. À, hai bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 này để cho anh em đi lắc tài xỉu bịp nhá video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh chia sẻ và ủng hộ những video mới nhất bên tôi nhé chào anh em